chỉ vì là bực mấy bài sơ không dạy đàn nó bắt đầu qua với <laughs> bố cô bắt đầu thầy số đưa cho một cuốn nhạc coi như bảo mày vào nhà thờ đó mày cầm cái đàn đó mà cứ đánh theo vậy cho tao cái đánh hồi cái coi như theo cái ngày luôn đó là cũng chủ nhật là đi đá bóng xong rồi về xong rồi đi học nhưng mà đi học nhưng mà hồi trước là chơi đàn chứ giờ đánh đàn <laughs> học xong rồi bắt đầu ờ, cái cuối cùng thì uh, em với đi bộ đồ với mục đích là đi bộ đồ về để về để mau mau được thăng thăng tiến trong vấn đề làm linh mục hoặc là tu tu sĩ gì đó vì thời điểm đó là em đăng ký đi bộ đồ 3 năm về thì đã bảo em vào không phải còn thấy còn có lỗi quá rồi không vào đâu mình ra thế là từ năm 85 trở đến đây là coi không sinh hoạt nữa sau này sinh hoạt lại rồi cảm ơn em xin tự giới thiệu các anh chị em là Đỗ Văn Vàng Bình dân học hàng câu án Rồi sinh nhất em vô năm 71, 72 Cầu bốc à, Bên đây là nhân tố tích cực à, Mấy anh em đang à, mời gọi à, chuyến nào cũng có để lưu hình và thứ hai nữa là để mà cái tổ chức à, à, cái cà phê chủ nhật này nó sẽ được à, ổn định và nó thường xuyên bác hôn hồi năm 96 à, hồi 96 rồi à cũng là sinh chuyện số bây giờ trẻ hay không trẻ có lần luôn tôi làm tôi lớn rồi bây bây giờ là phóng viên ờ, phóng viên ảnh nhá các cái sự kiện ở bên đấy là là không cần phải kêu là, là có mặt nhưng mà nhưng mà vợ là kế toán truyền thông là kế toán mình học cùng lớp với anh em sau khi nhưng mà thực tế ra là mình vào năm bảy hai trước đó là mình ở Đà Lạt ở trong những thế Đà Lạt là có chú trọng hành chơi có biết có biết trọng hành đi thường xuyên đó là đơn giản là mình là như vậy đâm ra có những anh em mà nhắc đến kỷ niệm mà của năm 69 của cô á, là mình không biết nhưng mà năm 72 mình vào thì mình biết những anh em 72 trở lên sau này mình biết rồi vô 72 học chung với 69 nhưng mà học chung lớp trong lớp 69 nên mình vẫn uh, đấy, đấy, lấy, mình là 69 lấy 69 là được rồi nhưng mà không phải là vào năm 49 mà là vào năm 72 nó đơn giản thế nhưng mà nó hơi phức tạp ở chỗ đó à. có rất là nhiều người họ vẫn lập tưởng là mình từ năm 69 đã ba năm năm bảy bảy mươi hai đã anh học một năm vào lớp 10 à, lớp 10 69 vào lớp 10 đến lên đến năm rồi sau đó là có gặp lại à, Vũ Ngọc Hân là từ à, trên cả đó à đúng rồi lớp lớp đó là có nghĩa là mình mình là lớp gần gần giống như nếu mà nói về tập hợp đó là mình là cũng làm giao đó giao là làm giao đặc này giao đúng cô giao đồ và vậy tâm thời mà các bạn ơi vui khi là quý nhưng mà anh có nghe là lúc trước là anh à, làm về bên tại mà phải không hồi xưa là em chạy à, bốn chiếc ô tô tải này dạ xong rồi à, con bị phạt cái vấn đề mà quá tải đó là em hơi buồn nó phạt biết à phạt tới ba triệu rưỡi bốn triệu rưỡi tài xế một triệu nó là năm triệu rưỡi đấy đó là giận quá thôi bán xe <laughs> em làm xem à, à. không thấy không thấy phục à, nhưng mà nhiều của hải của hùng chú minh trí lý tên năm bảy mươi lăm mình nghỉ thôi nghỉ ra mình làm cái giờ chỉ có đơn giản là không có gì lắm rồi nó hai chị biết anh này là vô trường năm sáu sáu cùng lớp ờ, mấy ông cha sản rồi ờ, với ờ, long ba hào rồi à, học được cho tới à, như 70 70 lớp 10 á là, là, là ra trường rồi rồi đi học ở 71 71 71 rồi xong rồi vô hải quân quân sự thôi à, chúc mừng anh à, ngọt anh dạ, em chị năm 94 à, từ năm 2000 em qua à, giờ dạ, em đi tiếng Anh anh còn uh, single độc thân <laughs> tôi thì nói chung ra là cái năm 1967 đó bố tôi dùng áp lực của một sĩ quan quân đội bắt tôi phải đi tu mẹ tôi mới nói một câu về nè nó đã nói với ông là nó không thích đi tu có nghĩa là nó không có ơn kêu gọi đó tại sao ông bắt nó đi tu thì bố tôi mới bảo là cứ đi thì tôi với em tôi là Vũ Ngọc Hưng đi vô thi thì trên đường đi thi thì tôi cầu xin là xin Chúa cho con đi rớt đó đấy nhưng mà không ngờ là tôi lại thi đậu đó thế là chúa chọn chúa chọn thì tôi môn trợ sinh thì tôi lại hay qua bên học sinh tôi chơi với lại dũng bà già dũng bà già với tôi gọi là tự nhiên gọi là cần vâng. nói chuyện cũng, vâng, vâng. thì ở bên chợ xin ghẹo tôi là mồ tèo với dũng bà già đó thì trong lớp là tôi ngồi với lại tấn à nó với lại cùng nhóm với lại tứ già thịnh tu rồi ngọc bếp là đủ thứ thì tới năm ờ, tới năm lớp đại ngũ á thì nhà trường phát cho tôi cái giấy màu xanh tôi về tôi về thì tôi tôi mới đưa cho mẹ tôi coi cái mẹ tôi mới cười cái bố là lúc đó mới đi xin nhíp về mẹ tôi mới nói đó ông đấy đó nhà trường à, đuổi khéo đó nó, nó đâu có tu được đâu <laughs> ừ, sự thật là như vậy là tôi vô trợ sinh là do áp lực của bố tôi nhưng mà nói chung ra thì tôi cũng cảm ơn cái ý tưởng của bố tôi là bố tôi muốn là ba thằng con trai là đi tu đại khái vậy thằng em tôi ban đầu nó ở trên chợ sinh nó thấy nó cũng không tu được nó mới xin qua học sinh thì cha lực có nói với tôi câu là thôi nếu con không thích tu thì con à, qua học sinh nhưng mà hồi đó tôi mắc cỡ tôi sợ là chợ sinh là qua học sinh á thì sợ bên học sinh là gheo là ôi cái thằng tu suốt thành ra bảo thôi xin cha cho con ra ngoài luôn rồi vâng, thôi con xin hết dạ cho con xuất hàng luôn <laughs>